Hello, xin chào anh em nhé Ca bóng đá đã quay trở lại đây à, Sau 2 ờ, tuần mình ờ, bị uh, Youtube đánh vì cái lỗi bản quyền hàng hóa hay là gì đấy Thì mình có bị cấm uh, 2 tuần không được uh, đăng video cho anh em Đấy, thì mình cũng đã làm một kênh mới đây là kênh xem kèo bóng là có tiền Thì uh, anh em nào mà đang quan tâm cũng như là đang theo dõi cái kênh bóng xem bóng đá là có tiền Cũng như là đã là fan của ca bóng đá Thì anh em có thể uh, qua kênh ờ, xem kèo bóng là có tiền để anh em chúng ta có thể nhận được những cái kèo uh, ở cúp C1 cũng như là ngoại hạng Anh, Anh khi mà hai tuần vừa qua thì mình cũng không có thể lên trên kênh chính của mình được. Và ngày hôm qua thì ở bên kênh phụ thì mình cũng đã lên cho anh em cái trận đấu giữa AS Roma và Empoli vào dạng sáng ngày hôm nay thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng hai cái mã kèo. Đấy là kèo tài 2.5 cũng như là cái mã Empoli chấp thẻ 0.25 anh em à, mình thì không ờ, cho anh em chơi cái kèo trên dưới cả trận ở cái trận Roma và Empoli đấy à, chưa kể rằng là ngày hôm qua ấy, thì ở trong nhóm thì mình cũng đã đẩy cho anh em cái trận cỏ rồi à, ở giải China thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng với cái tài hiệp 1 1.5 đấy thì uh, ngày hôm qua thì anh em chúng ta mặc dù thì không có đá nhiều tuy nhiên thì vẫn cứ lãi ba kèo đúng không à, thế là được rồi miễn sao là anh em ờ, mình có thể lo cơm áo gạo tiền cho anh em hàng ngày thế là mình cũng vui rồi và đặc biệt rằng là tất cả những anh em mà hiện tại đang xa bờ cũng như là đang mất phương hướng không biết đầu tư chơi bóng như nào cũng như là không có nhóm để anh em tham gia để cho mọi người kéo anh em về bờ thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là sẽ cho anh em vào nhóm để anh em nhận những cái tiếp kèm miễn phí này cũng như là cái việc mà anh em vào nhóm ấy chắc chắn là anh em sẽ được cái uh, đãi ngộ ở trong nhóm của mình đấy là hiện tại mùa bóng vừa mới diễn ra cũng như là để giúp đỡ tất cả những anh em uh, chơi bóng đá cũng như là những anh em xa bờ và tạo thương hiệu cũng như là để cho anh em tin tưởng thì mình có cho anh em hưởng cái yêu đãi bảo hành vốn. Anh em cứ lên vốn chụp cho mình gửi lên bao nhiêu đúng không? Anh em lên bao nhiêu đấy, năm hay 10 gì đấy thì anh em chụp gửi cho mình là anh em đã lên từng này. Sau đấy anh em đi theo kèo trong nhóm, anh em thua kèo nào anh em chụp cho mình thì mình sẽ đền cho anh em kèo đấy được chưa? Để có thể là anh em vừa bảo toàn được cái vốn của mình cũng như là đặt niềm tin tuyệt đối vào ca bóng đá anh em nhé. Còn à, buổi tối ngày hôm nay cho đến dạng sáng ngày mai sẽ là những cái trận đấu của cúp C1. Hai trận đấu sớm nhất đấy là Basel và Inter Milan cũng như là Sporting Lisbon dọc Tottenham Hotspur. À, và dạng sáng ngày mai sẽ là một trận đấu rất hay à, cũng như là tâm điểm của cái lượt à, cái vòng 2 này rồi. Đấy là giữa Bayern Munich và Barcelona anh em. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ trên sân uh, Allianz Arena anh em nhé. À, điểm qua một chút à, về à, đội hình đi À, hiện tại thì đã có đội hình à, dự kiến ra sân rồi. Đội hình đội chủ nhà Bayern Munich sẽ à, xuất phát với đội hình đấy là 4-2-3-1. À, chơi cao nhất trên hàng à, tấn công vẫn sẽ là Sadio Mane, bộ ba là Napri, Thomas Muller và Leroy Sané sẽ hỗ trợ cho anh. Ở trung tâm hàng tiền vệ sẽ là Sabitzer và Kimmich. À, bộ tứ hậu vệ của họ Ờ, hai cánh sẽ là Alfonso David và Benjamin Pavan điểm nhận và à, bộ đôi trung vệ của Bayern Munich trong trận đấu này sẽ là Hernandez và De Ligt. À, thủ môn của họ số 1 vẫn sẽ là Manuel Neuer thôi. Còn về phía đội khách Barcelona à, đến làm khách trên sân à, của Hùng sám thì à, Barcelona có đội hình xuất phát 4-3-3. Đội hình à, chuyên về tấn công với bộ ba tấn công đấy là Rafinha, Lewandowski và ờ, Dembele. À, bộ ba hàng tiền vệ sẽ là Napri, trung tâm là ờ, Busquets và cánh còn lại sẽ là Petri. À, ờ, còn về phía bộ tứ hậu vệ thì à, chấn giữ bên hành lang cánh phải sẽ là Jun Kunde. À, bộ ha bộ đôi trung tâm hàng à, trung vệ sẽ là Arojo này và Garcia và chấn giữ bên hành lang cánh trái sẽ là Jordi Alba. À, thủ môn Số 1 thì vẫn sẽ là Stergen thôi. À, hai thủ môn của đội tuyển Đức bắt cho hai cái đội bóng lớn à, của Đức cũng như là của à, Tây Ban Nha anh em. À, À, dạng sáng ngày mai thì à, Hùng Sám sẽ thiếu vắng đấy là Bunasa và uh, King Coman thì chưa biết là có sẽ ra sân hay không anh em nhé. Uh, à, xét về cái uh, thứ hạng ở ừ, bảng xếp hạng thì à, Barcelona đang dẫn đầu sau à, cái vòng đầu tiên khi họ thắng Bayern với tỷ số là 5-1 à, hơn hiệu số với Bayern Munich thôi, mặc dù Bayern Munich cũng thắng Inter Milan với tỷ số là 2-0. À, xét về mặt phong độ thì à, Bayern Munich đội chủ nhà đang có phần thua thiệt hơn khi mà sau uh, khi thắng Inter Milan 2-0 ấy thì họ về đá trên sân nhà uh, Allianz Arena thì họ lại để Stuttgart cầm chân với tỷ số là 2-0. Còn về Barcelona thì họ vẫn đang cái mạch chiến thắng của họ với 4 trận thắng liên tiếp anh em ở tất cả mọi mặt trận. À, sau à, khi thắng uh, Bayern 5-1 thì họ về uh, La Liga họ đánh bại Cardiff với tỷ số là 4-0. Đấy. Còn uh, xét về cái mặt uh, đối đầu ấy thì Bayern Munich là đội bóng chiếm ưu thế hơn khi mà trong 3 đối, trận đối đầu gần đây nhất thì uh, Barcelona toàn thua cũng như là trong 3 trận thì họ cũng chỉ ghi được hai bàn thắng nhưng mà lại để Hùng Xám ghi đến tận 14 bàn anh em. Đây cũng là một uh, trong những cái lợi thế và cái cú hích tinh thần của Bayern Munich trong trận đấu này. Hiện tại thì uh, uh, kèo handicap đang là đội chủ nhà chấp Barcelona 0.5 anh em cũng như là cái tài 3.5 à, ờ, với những cái thông số trên thì à, mình nghĩ rằng là ờ, trận đấu này thì chúng ta chưa nên vào à, tổng bàn thắng cả trận sớm cũng như là hiện tại kèo góc và kèo thẻ thì à, mình sẽ để đến khi nào trận đấu bắt đầu thì mình mới bắt đầu đẩy cho anh em để anh em chúng ta đầu tư dễ dàng hơn còn uh, cái kèo trên dưới cả trận thì uh, tất nhiên rồi, trận đấu này thì mình vẫn nghiêng về uh, Barcelona hơn khi mà họ đang có một cái hàng công rất tốt anh em. Đấy, anh em có thể nhìn thấy được rằng là ở tất cả mọi mặt trận thì Barcelona đều đang ghi đều rất nhiều bàn thắng cũng như là cái hàng phòng thủ của họ cũng khá là ổn định trong cái thời gian vừa rồi. Thì mình sẽ chốt kèo cho anh em luôn. Trận đấu này một mã thôi. Barcelona anh em nhé Đấy, trận đấu này vẫn sẽ là Barcelona được chấp 0.5 FT thì anh em nào sùng máu thì anh em theo còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đánh ngược lại à, và tất nhiên rồi à, đi à, trên hay dưới tải hay xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em thôi còn nếu như anh em nào thật sự mà muốn à, đầu tư bóng đá cũng như là đi đường dài Đấy, muốn kiếm à, hàng ngày thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele mình à, sẽ tư vấn cho anh em tất nhiên rồi cũng như là sẽ cho anh em những cái ưu đãi để anh em chúng ta sẽ cùng nhau phát triển cái nhóm bóng của anh em chúng tôi ngày càng mạnh mẽ và chúng ta sẽ lan tỏa được với tất cả các người chơi còn lại ở trên mọi miền Tổ quốc để chúng ta có thể giúp đỡ thật nhiều anh em hơn nữa để anh em chúng ta có một cái mùa bóng thật sự là thành công anh em nhé. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình.